tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem đầu tiên để các bạn có thể hiểu, biết rõ hơn hiểu rõ hơn những tính năng của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn xem thì các bạn có thể bấm vào nút phụ đề tiếng việt ở phía dưới để chúng ta có thể hiểu rõ hơn những thông tin của bếp đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên hộp nướng có mong có vị nướng bằng inox đây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 những loại pin này có giá là 40 ngàn một cặp thì để tiết kiệm chi phí chúng ta cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này hai bếp của tôi khi mà nó giảm nhỏ lửa lại các bạn đang nấu nè và các bạn thấy từ khi nó giảm nhỏ lửa lại và và các bạn không tăng lớn lên được nữa thì cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C rồi nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta nên ờ, cái ờ, chức năng này là một trong những cái chức năng rất là hay của bếp ga nội địa nhật rất là tiết kiệm hai bếp của tôi đều đã khóa ga thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công đấy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 cực uh, dương của nó có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào cái lỗ nhỏ của nó đây để cố định thanh ờ, lò xo vào bên pin như thế này chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nó có cái ký tự nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta là hình một viên pin dấu trừ bên trong dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép cho hộp pin để tích điện để truyền điện các bạn chú ý là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đạo cực lâu ngày á pin nó sẽ hỏng cũng như bếp sẽ không hoạt động được đây bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi đang sử dụng pin sạc các bạn uh, theo dõi pin bằng cách nghe tiếng đánh lửa của nó hoặc là nhìn cái đèn ở đây đèn ở đây nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin đã yếu rồi hoặc là các bạn cũng có thể nghe một tiếng đánh lửa của bếp cái đánh lửa IC đó, nó đánh lửa như thế này tức là pin của chúng ta nó còn nhiều cái đánh lửa của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin sắp hết các bạn ờ,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 thì bên phía tay trái của nó thì có chức năng rang đây chức năng rang này các bạn bấm vào đây tại vì bếp có quay cảm biến thông minh đáy nồi này nè nó mà tiếp xúc với nhiệt độ ở đáy nồi có nhiệt độ là 250 độ trở lên thì, nó sẽ khóa ga vì thế nên khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao các bạn bật bếp lên bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây cho nó sáng đèn lên như thế này thì qua cảm biến nó sẽ tự động tăng mức hạn của nó từ 250 lên hơn 300 độ C các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô mà không có sợ bị ờ, kiềm hãm nhiệt độ nữa còn ở bên phía tay phải thì nó có chức năng ờ, chiên và chức năng luộc đây, cái hình 180 độ C đây là chức năng chiên 180 độ C là cái chức năng chiên hợp lý thì các bạn chỉ việc bấm vào đây cái đèn nó sáng lên thôi thì bếp nó sẽ dư giữ cái nhiệt độ ở bếp là 180 độ để các bạn có thể chiên đồ ăn ở cái một nhiệt độ ổn định không có lo bị ờ, lửa cháy lớn làm cháy khác đồ ăn